Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn một like, share và đừng quên subscribe và ấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về video của mình. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ờ, mình là Snakey đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cách để gọi là tăng FPS trên điện thoại trong những cách thứ nhất chính là các bạn vào liên minh các bạn bật cái setting này lên các bạn chọn kích thước cửa sổ này chỉ là cái cửa sổ bình thường này thôi thì cái nó các bạn ấn vào bật chế độ có hình thấp và tắt silent khi trong cạnh nó sẽ bớt lag đấy tăng fps đấy nhưng mà mỗi tội là đến lúc mà bật lên xong trận đấu nó bật lên hơi lâu đó là cái thứ nhất và cách thứ hai thì sẽ là chỉnh cái IP mạng như này bình thường nha ờ, chuyên gia chủ liên minh nó cũng làm thế rồi người ta bảo chỉnh tám tám tám tám tám tám bốn bốn là cái mạng tốt hết rồi ok và các bạn ok cái DNS server address này ok close và tiếp theo thì các bạn là this pc mình cho nên các bạn lúc vừa tải liên minh về thì các bạn nên để một ổ khác nhá vào garena nhá lúc đầu các bạn tải nên là về các bạn nó sẽ có chữ cài đặt ở đây và các bạn ấn cài đặt các bạn chọn một bộ ổ khác không phải là ổ C vì chọn ổ C nó sẽ làm lag máy tính máy tính ờ, không có không còn chỗ chứa ổ C không còn chỗ chứa nó sẽ lag thấy mình còn mỗi một ghi thừa ok ở cách tiếp theo các bạn sẽ vào mà các bạn tải game mình. nó sẽ có một cái tên như thế này ok game các bạn là traffic rồi đây các nói nhé các bạn tắt về cái ờ, tắt này để không hết không ok còn cái ghế này cái câu lệnh này mới thì các bạn sẽ copy nó vào đây các bạn ừ, đấy lúc đó này, các bạn cách một cái cách cái nữa để xuống đây thì các bạn copy cái lệnh này cái câu này vào cái từ này vào ok cái đoạn này vào copy mình sẽ để ở phần dưới phần mô tả nhá bạn nào xuống sẽ xem là copy cho dễ ok và các bạn Ctrl S để save save oh, quên mất à. mất các bạn ở đây nha các bạn ấn property các bạn bỏ video đi lúc đầu không có đâu ok bạn ấn lưu rồi cái chữ lát lưu rồi ừ, ok quay vào lại ok Come and fly, come and fly, come and fly away standing at the edge of space, calling us to